với lô tô thì ngày hôm nay cũng khá đồng đều đó cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 32 đó đầu ba là ngày hôm nay rất là rực rỡ lúc này thì cũng là một ngày của lô cặp luôn lô cặp thì có cặp 2442 và cặp 2882 nhá và tiếp theo cặp 1771 và 1551 tiếp theo là đặc biệt thì ra 70 rồi thì à, cái 70 ngày thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ở ngày hôm qua nhá đây thì ngày hôm qua mình có bắt cho các bạn đề chạm 7 thì ngày hôm nay cũng rất là ok khi mà cái chạm 7 nó cũng đã nổ rồi và ngày hôm nay chúng ta đã ăn đề 70 để trong dàn đề rút gọn và ăn đề chạm 7 các bạn nhé đây À, ngày hôm qua mình có bắt cho các bạn đề chạm 7 này và có 70 trong dàn đề rút gọn thì ngày hôm nay thì 70 đặc biệt cũng đã nổ tưng bừng rồi đó các bạn nào mà à, ngày hôm nay đã trùng máu và theo mình ấy, thì cũng đã về bờ rất là an toàn với cái đề 70 mình cũng xin được chúc mừng các bạn thêm một lần nữa nhé thì các bạn mà đang bị loạn cầu ví số hay là đang xa bờ ấy, thì các bạn có thể liên hệ với số Zalo của mình là 0963236194 và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những cái con số ở trên video của mình ấy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 ấy thì có thể là tìm được ra những cái con số sàng lọc được ra những cái con số kín và có cái khả năng ăn cao hơn rất là nhiều so với ở trên video các bạn nhé và đặc biệt là ở Zalo thì dạo này của mình cũng đang vào cái cầu đỏ rồi cái cầu kèo nó rất là ổn định thì các bạn hãy tranh thủ vào để có thể là về bờ cùng với các thành viên ở nhóm của mình còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai để các bạn tham khảo free ở trên video nhé thì ngày mai ngày À, mùng 2 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 1 và chạm 9 đọc thủ đề sẽ là 1991 à, còn cái um, cái dàn đề rút gọn thì sẽ có 11 010 141 151 181 99 090 292 494 898 Bạch Tú VIP là 0880 nhé thì hy vọng là ngày mai nó sẽ nổ 0880 nhé để cho các bạn về bờ an toàn thì các bạn à, mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn ở trên video này thì các bạn hãy liên hệ với Zalo của mình và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là dạo này đang có rất là nhiều người họ đang giả mạo cái kênh thập tứ nương của mình cùng với các số Zalo khác nhau cho nên là ngoài cái số Zalo 0963 236194 cái số này là số duy nhất của mình và cái kênh của mình chỉ có một cái số 0963 236194 này thôi à, còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc à, video tại đây này chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhé sẽ may mắn với những con số ở đây của mình và các bạn mà đang à, băn khoăn đang bị loạn cầu bí số thì cứ liên hệ với zalo của mình 0963236194 2361994 ờ, còn mình sẽ kết thúc video tại đây chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ sẽ may mắn với những con số ở trên đây của mình chào tạm biệt các bạn nhé